Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Rộ tin đồn người cha hoàn hảo vừa ăn thịt bò rát vàng vừa nuôi con gái rượu đi du học ở London Ông Tô Lâm là người khá kín tiếng trong vấn đề về gia đình Không như ông Nguyễn Tân Dũng đem con cái ra khoe từ rất sớm Con cái ông Tô Lâm gần như không ai biết Chỉ khi có kịch chiến ác liệt ở cung đình thì tin tức về con cái của ông đại tướng này đầy tai tiếng mới bị phe đối lập tung ra cho tới giờ người ta không biết ông Tô Lâm có bao nhiêu người con, chỉ biết trước đây một người bạn đang làm trong bộ máy công an trung ương cho tờ Thời báo cho Lê biết rằng ông Tô Lâm có người con trai tên là Tô Long mang hàm thượng tá, chức vụ là Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại của Bộ Công an. Đây là hình ảnh thông tin trên trang học giả của nhà báo tự do Hoàng Dũng. Tô Long là ông vua con trong Bộ Công an, tuy chức nhỏ như các đường dây làm ăn lừa đảo trên mạng phải xếp hàng để nhờ Tô Long chiếu cố. Vụ bảo kê cho Inker Phương, tức Hồ Ngọc Phương, chủ nhóm Neon Group lập ra sản giao dịch Extrading Market rồi đánh sập để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngoài người con trai là Thượng tá Tô Long, mới đây cộng đồng mạng lại bùng lên tin đồn rằng con gái ông Tô Lâm tên là Tô Hà Linh. Nhà báo tự do Hoàng Dũng có đưa hình Tô Hà Linh và trang Facebook cá nhân của cô với dòng status rằng Chúc mừng em Tô Hà Linh, con gái rượu của bác Tô Lâm. Em vừa hoàn thành chương trình học của mình tại SOAS with University London tại Anh. Nhân dân và các chiến sĩ trẻ nóng lòng chờ em trở về quê hương để cống hiến. Anh em nhân dân còn trẻ, chưa vợ, muốn làm rể bố Tô Chủ tịch nước lên ngôi chạn vương thì làm quen với ông học giả nhé. Được biết sau khi thân phận chủ trang Facebook Tô Hà Linh bị lộ, cô này đã đóng trang Facebook cá nhân của mình. Theo những thông tin thăm dò của Thời báo Báo Chấm Đê trong thực cuộc mà Thời báo đã có hân hạnh làm biết, thì người này được xác nhận con gái ông Tô Lâm tức là Tô Hà Linh thật. Tuy nhiên, với sự thận trọng cần thiết, chúng tôi xem đây là nguồn tin cần được kiểm chứng tiếp tục, bởi chúng tôi e ngại có sự trùng tên nào đấy chăng. Đây là hình ảnh Cô gái này được cho là người con gái rượu của ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Nếu như Tô Hà Linh được cộng đồng mạng xác định là con gái ông Tô Lâm thì cũng không có gì ngạc nhiên, bởi câu chuyện quan chức chính quyền nuôi con ăn học ở nước ngoài là chuyện bình thường ở Việt Nam. Nếu là doanh nhân, người ta làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt và cho con cái đi du học thì đấy là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là công chức nhà nước với mức lương không quá 600 đô la Mỹ mỗi tháng mà cho con đi học ở trời Âu với chi phí hàng trăm ngàn đô la Mỹ mỗi năm. Đó là điều hết sức bất thường. Một người bình thường cũng có thể nghiệm ra tiền ở đâu mà có. Nuôi con cái tốt, cho con học thường nó hưởng nền giáo dục tốt, ắt ông Tô Lâm là người cha hoàn hảo của các ông. Bố tại Việt Nam, với con trai ông còn dạy dỗ bằng cách đặt vào ghế Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại A01 và trao cho con trai quyền hơn cả cấp trưởng của cậu ta, thì quả là Tô Lâm hoàn hảo với con cái thực sự. Ông Tô Lâm làm công chức lương 600 đô la Mỹ mỗi tháng, mong dám sợ ăn sang London ăn suất bữa thịt, thịt bò tới giá 2.000 đô la, nhiều hơn cả 3 tháng lương của ông, thì điều đó cho thấy ông Tô Lâm quá giàu có. Còn nguyên nhân từ đâu mà giàu như thế thì chắc không khó có thể nhận ra. Đó là ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực của ông mà ra chứ không ở đâu khác cả. Đây hình ảnh ông Vương Đình Huệ cũng cho con gái đi du học tại Mỹ. Mới đây, cộng đồng mạng cũng khui ra con gái rượu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Vương Hà My tốt nghiệp cử nhân ở thuộc tiểu bang Ohio, được biết học phí trường này lên đến 60.000 đô la Mỹ mỗi năm. Cộng với chi phí sinh hoạt ăn ở thì khoảng 100.000 đô la Mỹ mỗi năm phải chi ra. Ông Vương Đình Huệ phải mất đến 10 năm lương mới nuôi con gái ăn học được một năm tại đây. Câu hỏi đã đặt ra tiền ở đâu nhiều thế? Chế độ này nó là như vậy, nếu con gái ông Tô Lâm không đi du học mới là chuyện lạ, chứ ông cho con đi du học thì hầu như quan chức nào cũng vậy. Có điều, con cái quan chức du học không phải bằng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ chúng làm xa sau khi đóng thuế, mà là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân.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 theo sau là câu nói của người cẩn trọng, còn ngược lại là người nông cạn. Vào ngày 24 tháng 1 tức mùng 3 Tết trên trang Facebook cá nhân của diễn viên chương trình Táo Quân Nguyễn Xuân Bắc có một status đó là một chuyện ngụ ngôn. Ông Bắc muốn ám chỉ rằng khán giả chỉ biết ăn và chê mà không biết tí gì về trò hề mà ông ta đóng trên chương trình Táo Quân. Điều đáng nói là ông Bắc tỏ ra sức láo cả với khán giả đến mức ông ta ví ông ta như là mẹ còn khán giả là con, đây là hành động ví von không thể chấp nhận được. Đây là hình ảnh chuyện ngụ ngôn của ông Nguyễn Xuân Bắc. Trong khi những người chê vào kịch mà Nguyễn Xuân Bắc tham gia ấy có đóng vai cha, vai chú của ông ta, tuy nhiên dù là bao nhiêu tuổi, ông ta cũng ví đó là con và ông ta là mẹ. Không biết khán hình giả có cảm xúc gì khi một diễn viên hài dám ví von như thế, chứ hàng triệu khán giả thuộc mọi tầng lớp, mọi thế hệ của đất nước. Câu chuyện ngụ ngôn mà Nguyễn Xuân Bắc viết rất dài, chứng tỏ ông ta đầu tư rất nhiều thời gian để viết bài này. Tuy nhiên, với ngần ấy thời gian nhưng ông Nguyễn Xuân Bắc vẫn không chịu rồng đầu óc cân nhắc lời nói, bỗng lại xúc phạm nặng nề khán thính giả. Vừa tự cao xem mình là mẹ, vừa xem khán thính giả là con, vừa chửi khán thính giả là vong ân bội nghĩa như một kẻ ăn cháo đá bát. Ông Nguyễn Xuân Bắc là diễn viên, ông ta sống nhờ công chúng. Nói cho cùng, nhờ công chúng mà ông ta có nhiều tiền. Ông có địa vị, nhưng lại xem công chúng như con và ông viết chuyện ngụ ngôn để dạy dỗ họ. Hành động như vậy đã gây báo trong mạng thời gian rất ngắn. Cũng phải, công chúng có rất nhiều người hiểu biết, có rất nhiều người sáng suốt. Lẽ ra, những phê bình đáng để Nguyễn Xuân Bắc học hỏi và thay đổi bản chân thì ông ta lại chửi khán thính giả và làm tên tuổi của ông ta trở nên hoành ố. Ở khía cạnh này không biết khán giả ăn cháo đá bát hay chính ông Xuân Bắc là người ăn cháo đá bát đây. Đây hình ảnh báo mạng nổi lên rất mạnh. Với hành động xúc phạm khán giả như vậy, có thể nói ông Nguyễn Xuân Bắc đang tự tay đập bát cháo của ông. Bát cháo mà khán giả đã góp gạo, góp tiền mời ông ăn thì ông lại đập và mắng khán giả là ăn cháo đá bát. Một hành động vừa vong ân bội nghĩa vừa sức láo trước công chúng. Có lẽ khán thính giả cần phải xem lại rằng bản thân mình có cần phải dùng những sản phẩm giải trí của ông Nguyễn Xuân Bắc tham gia hay không. Tiền cát xê mà Nguyễn Xuân Bắc nhận được từ chương trình Táo Quân là tiền từ khán giả đóng thuế mà ra. Tuy nhiên, ông Bắc đã không biết ơn khán giả, mà ông ta còn tát khán giả như thế thì khác nào anh tát người đang bưng chén cơm cho anh ta ăn. Mấy năm trước, Trấn Thành cũng đã từng buông lời thách thức khán giả rằng nếu thấy chúng tôi diễn hài nhảm thì hãy tắt TV. Đấy cũng là hành động vô ơn với khán giả, tuy nhiên lần này Nguyễn Xuân Bắc còn ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh coi khán giả như con và xem bản thân như mẹ. Thực ra nếu biết suy nghĩ trước, nói thì không ai lại nói như ông Bắc. Trong người phải có sự hẳn học